Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi Và nếu như ăn không cốc loại thì sao? Ăn không cốc loại bắt buộc phải nhai nhiều Đây là điều cần hiểu Như hồi nãy mình nói Khi mà chúng ta nhai nhiều cái clim pH này nè Nó mới phân hủy được Nó thủy phân được cái tinh bột của cốc loại và nó chuyển hóa biến thành đường còn nếu như chúng ta nhai không kỹ thì nó hoàn toàn không có khả năng để phân hóa hoặc có khả năng để phân hủy thì cái ăn này âm nó tiếp tục nó âm cái này axit nó tiếp tục là axit cho nên nếu bao tử bị lỡ loét mà ăn cơm lứt mà bị ờ, đau thì chúng ta trả lời làm sao nhai nhiều gấp 10 lần đi hết đau liền tại chỗ thử đi những bệnh mà loét bao tử hay bị đau một miếng cơm chúng ta nhai trên 500 lần mới được nuốt hết đau liền nhai dưới 100 lần sẽ bị đau cho nên bệnh viêm lén bao tử không khó trị và một số bệnh khác nữa nhai nó mới tăng kháng thể chính từ cái lim pH này nó sẽ tạo nhiều kháng thể cho cơ thể và tại sao nó tạo nhiều kháng thể thì vì nhai nó kích hoạt được cái tuyến yên và tuyến yên là cái gì trong một thời gian rất là dài các nhà khoa học đã nghiên cứu cuối cùng tìm ra nó là nó có khả năng để sản sinh tế bào T và tế bào T này là kháng thể của cơ thể chúng ta cho nên chúng ta nhai nhiều tức là chúng ta kích động được cái, cái tuyến nước bọt để tạo các lim pH để tạo cái dinh dưỡng đồng thời kích hoạt được cái tiếng yên và tiếng yên đã sanh ra tế bào T rồi thì sanh nhiều kháng thể hơn để kháng lại bệnh tật cho nên có những bệnh ung thư chúng tôi thấy ăn trong 10 ngày họ hết lý do họ nhai quá kỹ còn bệnh ung thư mà ăn cả năm mà không hết là làm biến nhai dởm mặt thấy biến là biến rồi đâu có cần trị bệnh <laughs> đâu có cần phải hỏi tao không đâu cho nên là cái người bệnh nhân gặp tôi mỗi lần khám tôi hỏi hôm nay ăn ngon miệng không vậy trời ơi tôi ăn không có nổi thầy ơi bệnh quá yếu quá <laughs> là biết là không bao giờ bớt bệnh ờ, họ chỉ cười tươi lên rồi nói trời ơi tôi ăn rồi lứt bữa nay nó ngon dữ lắm rồi thầy là tôi ký giấy người này hết bệnh khỏi có nói chuyện gì khác chỉ cần nhai nhiều thôi là đủ để có thể tăng trưởng kháng thể để loại trừ bệnh tật trong thời gian rất là ngắn và nhai nhiều thì sao kiềm tính được tăng tại vì cái lượng mà cái ờ, pH ở trong ờ, tuyến nước bọt chúng ta nó tới 7,1 và một điều lạ nữa là gì nó có cái sự liên hết kết chéo với nhau nó kích thích được cái tế bào thần kinh để nó sinh cái tế bào T nhiều hơn có nghĩa là tăng cái lượng kháng thể cho cơ thể nhiều hơn đồng thời khi khi mà chúng ta nhai tinh bột cốt loại á thì nếu thủy phân đường nó biến thành cái glucosa á thì cái glucosa này nè nó lại kích thích cái tiếng tụy sinh insulin và cái tụy của mình là cái pH nhiều phải không? 8.8 luôn như vậy là cái lượng pH tăng quá cao và cái lượng pH này tăng cao để chi nó mau trung hòa cái lượng axit của cái ổ ung thư này Tại vì tất cả những ổ ung thư nếu chúng ta đem đi xét nghiệm coi nó pH không bao giờ tới 6 Dưới 6 mới bị lở loét, ung nhọt và bệnh nan y Khi pH cơ thể chúng ta dưới 6 chấm Như vậy là nó vừa kích hoạt để nó kích thích cái tuyến tụy sinh sinuthilin ra Và chính cái insulin này nó lại kích hoạt cái ngược lên não bộ não bộ sinh được cái gì cái serotonin và serotonin này là cái chất để hoàn thiện não bộ khiến cho chúng ta thông minh hơn nếu chúng ta nhai nhiều ai có những cái mơ mộng mà chúng ta sẽ trở thành những cái bậc vĩ nhân gì á có nghĩa là có cái mơ ước để chúng ta làm lớn cái chuyện gì trong cuộc đời này chúng ta có hoài bão lớn mà chúng ta làm biến nhai tôi chấp mấy người làm được nhưng nếu quý vị nhai được trên 500, 300 lần một miếng ăn Thì cái việc mà ước của chúng ta sẽ thực hiện được nhanh chóng trong vòng 1 tới 3 năm Dù là bây giờ chúng ta rất nghèo, chúng ta mơ ước mình sẽ có lâu đài <laughs> Nhai kỹ trên 300 lần miếng ăn đi là sẽ có trong vòng 3-4 năm Cái này nói nghiêm túc thấy y như rùa nhưng mà chúng ta muốn thực hiện được tất cả những ước muốn của chúng ta trong cuộc đời này nếu chúng ta làm biến nhai thì không khi nào chúng ta làm được việc gì cả nội cái ước muốn là có sức khỏe thôi là không được thì làm gì dù chúng ta có thành tựu có thành đạt gì đi nữa mà chúng ta mang bệnh trong người thì giá trị gì của cuộc sống này cái đoạn còn lại là cái đoạn đi kiếm bác sĩ rồi đi kiếm thầy đi kiếm chỗ dưỡng bệnh <laughs> đúng không chứ cái đoạn còn lại chúng ta là cái gì bao nhiêu tiền nó à, là chuẩn bị mua thuốc tốt hơn à, mua thuốc mắc tiền hơn cái gì gì gì đó không à chứ thay gì bây giờ nếu mình không bệnh hả với cái số tiền đó mình đi làm từ thiện đã luôn <laughs> đúng không phước chúng ta tăng rồi huệ chúng ta mở sức khỏe chúng ta mỗi ngày mỗi tốt thì đó là một cái hướng khác là ra về cái việc nhai à, nói tới cái việc ăn dưỡng sinh là không bao giờ chúng ta quên cái việc nhai chúng ta nên nhớ điều này nhai càng kỹ chừng nào thì kháng thể càng tăng chừng đó càng thông minh chừng đó càng trí tuệ chừng đó và mau hết bệnh chừng đó cho nên người nào mà làm biển nhai thì người đó không bao giờ có được sức khỏe theo ý muốn không bao giờ có tinh thần theo ý muốn của mình và nhai cũng là một trong những cái chuyển hóa từ axit thành kiềm nhai lại được tăng kháng thể nhai lại được thông minh đúng không tăng kháng thể thì cái chuyện hết bệnh nó sẽ rất là nhanh và nhai để làm gì nữa ngăn ngừa độc tố đây là điều rất là lạ nha ví dụ như mình bỏ một miếng ờ, bánh vô mình ăn miếng thịt vô mình ăn miếng rau củ vô mình ăn mà cái loại đó có độc mà nuốt một cái ực á thì mình sẽ sao không phân biệt được nhưng mình nhai là tự nhiên mình phát hiện rồi nha cái miếng gì mà có độc mình nhai hồi cái mình muốn ói ra mình không bao giờ muốn nuốt đây là điều rất cần điều rất cần để ý đi bây giờ bữa nào mình à, mà ăn trái cây thôi chứ đừng cần ăn cái gì nhiều trái cây mình nhai kỹ và trái cây bỏ vô nuốt thì nếu như trái cây sạch đó chúng ta nhai thì có cảm giác chúng ta hứng thú hơn nha nhưng mà trái cây không sạch quý vị nhai hồi tự nhiên muốn ói à nhai kỹ đi rồi chúng ta sẽ thấy được là chính cơ thể chúng ta sẽ sẽ tự sẽ tự kháng lại được phát hiện được độc tố trong thức ăn của mình để rồi mình nhả mình nuốt nhai hai ba miếng chúng ta phát hiện được có cái mùi lạ lạ nếu như bây giờ ví dụ như rau đi nha mà chúng ta nhai kỹ mà rau sạch đó thì càng nhai cái hương của rau củ nó tỏa ra chúng ta cảm giác cái hương của tự nhiên á, nó tỏa ra là chúng ta thích thú lắm chúng ta muốn nhai nữa hoặc là chúng ta nuốt chúng ta cảm giác cái gì ngon trong đó nhưng bắt đầu cái hương của nitrat của ba cái thuốc từ sâu bắt đầu nó phát ra arsen <laughs> bắt đầu nó phát ra là chúng ta nghe mùi liền và lúc đó ói ra chứ chúng ta không muốn nuốt đâu cho nên cái nhai là lợi hại cho tất cả những việc làm và nhai càng nhai càng ngon thì chỉ là cốc loại và ví dụ như một người ăn theo dưỡng sinh á, mà bị thèm thì chúng ta liền nói một câu gì nhai không kỹ cơm lứt nếu quý vị nhai từ 15 phút trở lên cho một miếng ăn là không bao giờ bị thèm bất kỳ cái gì nữa tại vì 15 phút nó ngon cực đỉnh rồi và đồ ăn nó trở thành một cái gì vô vị lắm không có đủ sức và có một cái nhai một hồi muốn ói nữa là cái gì biết không vì mấy người ăn quen thịt ngon nhai kỹ sẽ biết bảo đảm nhai nhậm nhầy nhậm nhầy hồi nữa ớn sống ói liền <laughs> thử đi là chúng ta sẽ biết những người ăn mặn mà ngon nhai thịt rồi sẽ biết liền à Thật ra thịt là luôn luôn nhai nhai nhơ nhơ hai ba cái nuốt trọng không à ít có ai ăn thịt ăn kỹ lắm để ý đi thành ra cái gì mà chúng ta càng nhai càng ngon thì cái đó có lợi cho sức khỏe không? Bây giờ mình tóm lại để mình hiểu là cái gì mà càng nhai càng dở là không tốt cho sức khỏe kể cả rau củ trái cây thì rõ ràng là hôm rồi mình nói là cái gì nó dai hơn thì nó dương hơn nó sẽ tốt hơn do đó là nếu như rau củ mà dai thì chúng ta buộc cũng phải nhai nhiều mới nuốt đúng không thì vậy là thức ăn nó sẽ dương là sẽ tốt về sức khỏe tức là những cái mà có ma nhê nhiều nó sẽ dai hơn những cái có natri nhiều nó sẽ giòn thì vừa giòn mà vừa dai mà vừa cứng cứng <laughs> là buộc chúng ta phải nhai mới nuốt được cái gì nó càng cứng chừng nào thì nhai nhiều nó càng ngon chừng đó đúng không cái gì dai nhai nó cũng ngon cái gì cứng nhai cũng ngon mà cái loại rã loại bở nhai hồi nó mất vị đó là những cái rau củ ví dụ như củ cải trắng chúng ta nhai hồi thấy không có ra cái gì á nhưng mà nhai củ cải đỏ càng nhai nó càng ngon à thì củ cải đỏ nó dai củ cải trắng ví dụ như rau mồng tơi nhai hồi nó ngon không không nhưng mà rau má nhai nó ngon á <laughs> đúng không rau má nó đắng hoặc là rau muống đó thì những cái loại mà chúng ta cần nhai lâu để có thể có vỡ nó ra được thì nó sẽ trở thành cái gì ngon ngọt và hương vị tốt á thì những loại đó lại có lợi cho sức khỏe cho nên cái này thì nói vậy là chúng ta bắt đầu dễ rồi đúng không dễ có thể phân biệt được cái việc mà mình phải ăn cái loại gì rồi lên bàn ăn mà cái gì cắn một cái nó rã tan rồi thua rồi đó xui rồi <laughs> trúng cái thức ăn âm rồi ví dụ vậy mà lỡ mà cơ thể chúng ta âm mà chúng ta tiếp tục ăn cái đồ đó là âm nữa hoặc là cái gì những cái loại canh mà húp nuốt cái ực cái là xong đúng không thì cái gì mà nó âm á thì khiến cho cái hệ thống thần kinh trực giao cảm chúng ta nó hoạt động rất là mạnh nó kích thích khiến chúng ta nuốt nhanh hơn còn nếu mà cái gì nó dai nó cứng nó cái kích thích cái hệ thần kinh phó giao cảm đó, nó khiến nó co thắt lại nó không có chịu mở rộng ra và nó co thắt lại thì bắt buộc mày phải xuống từ từ <laughs> cơ thể mà nó hay lắm đụng cái đồ dương là bắt buộc chúng ta phải nhai tại vì hệ thống thần kinh phó giao cảm chúng ta nó tác động liền và nó báo về hệ thống thần kinh trung ương là thằng này thằng à, này âm thì âm thì nó sẽ kích thích cơ quan dương nó sẽ gây co thắt bắt đầu mày chậm chậm lại kích thích cái răng là cơ quan dương của mình phải nghiền nó <laughs> nó nó phải chậm chậm chậm mới nó mới được nuốt thì cơ thể chúng ta nó thông minh đến mức độ đó cho nên những cái đồ lỏng lỏng những đồ nhão nhão đưa vô miệng là vừa vô tới là lo nuốt một cái ực liền chắc ai ngậm lại đâu đúng không nhưng mà đồ cứng cứng là bắt buộc chúng ta phải nhai đây là điều mà chúng ta phải thấy về cái cái tính tự nhiên và thông minh của cơ thể mình nhưng mà đôi lúc chúng ta lại không có chịu theo không có chịu nghe lời và ép buộc nó làm những cái điều hơi bị quá tải nó mới thành bệnh chứ còn thật ra là nếu chúng ta hiểu được cơ thể hiểu được những cái phản ứng tự nhiên của hệ thống thần kinh trực giao cảm và phó giao cảm của cơ thể chúng ta về cái việc ăn việc nuốt là chúng ta cũng rất là khó thoát khó có bệnh vậy là ăn là cái chuyện nhai nhiều là chuyện quá cần thiết cho tới ờ, thánh uh, gì găng đi ở ấn độ nói là sao phải ăn những thức uống và uống những thức ăn đồ uống cũng phải ngậm chút chứ đừng đưa vô nuốt liền có những người bị ngộ độc nước trắng thôi cũng bị ngộ độc mà sanh bệnh nữa ha ha ha 问三摩地所呵。